nghĩ tầm 20 giờ mới ra nét trời còn 18 phút nữa mừng quá 18 phút nữa được bớt hạn rồi dơ vô ông đang chủ phòng không phải chọn tướng nữa để tôi tải với tôi làm quen để chứ thì vô nó có cho ông tập mà cưỡi ngựa tùm lum á đã phong cách cổ xưa trung hoa nhưng mà tải về là bắn xếp tải về là đang tải bắn xếp gôn có được nên thì để nào ông ốp ông tải đi mai chơi Flashbang. trốn so, thôi đang like nha tí à, đang like á rồi sao nói với ông mấy chân rồi đỡ ông làm mất hình tượng nữa mất hình tượng mất hình tượng không nữa okay. Ủa cái kim làm gì ta? Cái gì? Cái cái kim. Cái kim là để cứu thông tin nhanh hơn. À đó hả là còn hai ba giây để cứu còn bên kia kìm là giúp cơ bên đặt bơm là giúp cơ bơm nha. thôi ở trên kìa ở chúng chặt ấy kia ơi chúng chúng bắn ăn trên đây thấy rồi chạy đó chạy đó chạy đó chạy đó tôi câu vô rồi chạy đi <laughs> hai lần nó bắt nát kia ui ui ui em xin lỗi em xin lỗi thế tới nơi luôn Benda benda ya i. Mình trái chung ngay còn thang đó. Ừ. Ui. Cầm kia lên nữa đó. Ui. Ông nằm kim lên mặt mũi đấy. à, Thì cũng... Họ cũng thích thế nào Súng nó bắn thì viên nó chết Biết rồi nhưng mà cái súng cái, ờ, cái súng mất tiền nhất á Mình ngon cái súng đó Cái súng, súng mà bắn, ờ, bắn cây, cây nhắm nó vẫn còn nhanh lập tức á Cái năm ngàn đúng không? năm ngàn đó Còn cái súng này là để cho những thằng muốn á kêu Nhảy ra xem vòng bắn nhảy ra xem vòng bắn. Tại cái súng nó gạt nhanh nên dễ là quay, là mớp luôn à táo bảo quậy chết chết luôn còn ở chung cái cái phòng rồi nó chết hai ngoài đó ở ờ, bên chó rồi tôi đứng tôi bên này tôi cover nó tôi bắn được chết rồi tôi ở dưới tôi bắn lên được á chạy ơi còn bên đây nè ui ngu quay ngu quay tôi có thằng trong đó đó vô luôn vô luôn nó dưới nè đấy đứng dưới cô ba lên kìa quá đỉnh go. chưa nha à, lên đi Đeo được phun nào Quay, bù bùm khói quá con thằng cầm ở đốc á tôi về có thằng cầm ở đốc á đó gì vậy chung gì thằng nào chọi flash vậy đâu có chọi đâu mấy lồi kìa flash cho phòng rồi đó trong đi flash flash vô phòng kêu ngu Ui. Ờ kìa trốn vô mà Đây ừ. hay Còn thằng trước trước phòng luôn chung bên phải nghe chung thằng trận giỡn tin kìa Nó chạy về chỗ ờ, mình ờ, cứu rồi tin đi cũng tin đi đó chứ bạn qua trên em ít cho free cái game 900 ngàn Game gì? Bray á, cái game ờ, sinh tồn ờ, Ô không phải là sinh tồn mà là Game kinh dị mà trên ờ, không gian á Giờ còn không? Giờ còn không? Hết ngày hôm qua rồi Thằng nói tôi tải với Tôi cũng có chơi đâu Nhận chưa có rồi chứ có chơi đâu đời nào chơi mấy game đó má này má ngồi ở đâu mới được ok ok đi quầy như hát luôn nó tổng phòng rộng lắm á chung phòng trên phải đó. phòng chỗ thằng fbi á một lần nữa mắt để tôi đi chiêu nước đó chiêu nước uống cho nước quá nước đâu mà chịu quán cà phê kế bên dạ cái này ủa chơi ở nhà ở đâu chơi nhà mà tôi chơi đấy thôi tôi nhà tôi AFK tôi cũng sống nữa kìa còn nền tấn mà còn còn tôi sống mà nãy tôi AFK nha nấu không ra không biết đâu kích tôi ra đâu hoài học không ơi Á à, còn một máu mấy bữa nay tự nhiên tường bị nghiện cà phê quá trong nít nồi uống cà phê gì không đó không biết nữa sáng nào nếu làm đi là đi rồi nó khó khăn quá khó khăn làm demo ngon hơn alo alo alo nghe vậy ngay làm demo ngon lắm tháng mình đua tết sự kiện nào đó kiếm đồ á mấy chục triệu mấy chục cái cu què 5 triệu là cao má ơi 5 triệu tấp đầu rồi Nghĩ sao mấy chục triệu vậy đủ mà làm gì 5 triệu là cái đeo gì Cũng ngon rồi Làm chặt thì có 5 triệu vậy Má là mấy chục triệu đó đó là cái uh, cái chăm chỉ là cái mình uh, mình like nhiều còn cái mà like nhiều người xem đồ á Ờ, cái uh, này là nó nó đâu như 7 triệu hay sao bắt đầu 7 triệu đi Chết lại uh, có có cơ hội ký hợp đồng Kiếp đồng like stream với đúng không? Ừ Thấy ai làm nhờ còn, Còn cái còn cái chăm chỉ này là chỉ ờ, được tiền thôi đéo có được ừ, kiếp đồng Kiếp đồng là phải nhiều người coi Thôi đừng làm Nhiều người coi mới muốn tôi uh, tháng sau tôi làm cũng được gì đâu tụi nó cũng uh, treo táp không chứ gì đâu do đang làm uh, do làm youtube nữa chăm chú vào làm youtube hơn á má giá trời nói xấu youtube mai mai mà, mà youtube độ má nó khó quá khó khăn quá giờ giờ là độ má chị like có mặt mình thôi đéo uh, red up rồi gì chi nữa cho nó mệt rồi ổ má xóa hết video cũng vậy thì xóa hết mấy video xóa hết mấy video ờ, xóa hết mấy video ngắn tải lên đi mua rồi mẹ gì vậy thôi mình livestream thôi để kênh like thôi là gì làm video chi thì thì ờ, livestream thôi hỏi làm video làm chi làm mà đụng mấy công độ mẹ sử dụng lại nội dung rồi đụng tài nguyên đồ mệt có lắm ừ vô mình làm video mình like thôi chết mẹ chết mẹ bây giờ tôi không mua súng luôn tôi làm súng của người ta tôi bắn tôi tôi, tôi chơi tôi còn à, tôi toàn tôi làm súng à là ít khi mua lắm tôi mua, mua cái súng lục tôi mua, mua cái súng lục tôi mua là mua là mua súng xịn không à tôi mua súng lục nhưng tôi chạy tôi làm súng của tôi đó đây vô tên gà chung cứu đi che cho đây đứng che cho chạy chạy chạy chạy đi đi đi đi đi đang che đang che nè đi đi Đồ. cũng là chạy luôn chạy luôn chạy luôn chạy luôn chạy luôn hai con tin là cứu được hà hai nghìn đó hai nghìn đó tiền tiền tiền rồi vô ấy đấy rồi cái tính nhất tiền đi đây rồi quá dữ hai pin giờ cùng lúc sát gặp chiếc kia chạy chậm quá đi cái kia nè quê ngọt để đắng chung cà phê sữa má những bì đi vậy ba để gì má uống cà phê dạ. đắng đại ốm rồi uống cà phê đắng nữa ờ, ốm nữa thôi uống đắng mới đã <coughs> đắng hồi trước tôi uống hoài vậy uống ờ, đắng là khi nào mà mình cần dạ. ờ, mình, cần thức á uống cà phê đắng khó nó, nó, nó không buồn ngủ tôi uống cả hai ly cà phê nào tôi uống cũng được mà đã tối đủ đã cả nhiều rồi tôi uống cà phê sữa cái cà phê ờ, đen tôi uống tôi thấy nó ngọt mà cà phê sữa tôi uống thấy nó đắng tôi uống đi rồi bây giờ Flashbang. Place down throw. Flashbang. anh kia nha Kéo dạ, được à, Bên kia Win ngoài đỡ map rồi, qua bên kia sao? Kia Win mẹ rồi, đỡ map rồi Con Italy tí ông thấy cái đường không có ai nên tôi ra tôi bắn không em tội nghiệp quá đứng bắn mà không ai ra bắn lại ra tôi bắn không gì khởi động à khởi động quên rồi à giờ mới chơi thiệt nè gặp nhau ra à, hầm chém nè chờ luôn chấp luôn á ra ờ, ờ ờ ờ tự tự nhiên quanh chai bom xong chém không kịp luôn ta má đâu ra thằng sau lưng của ông nè bắn lẻ luôn Ô, đâu phải như vậy, đi không? canh canh thay đạn thay đạn nhào vô nhào vô nó đang thay đạn cho đủ mình ngu ngu ngu má nó đang thay đạn đéo chịu nhau nó định cầm dao vô đâm à thì nó đang thay đạn á đầu cái đéo chịu nhau vô thôi chứ đâu nhưng mà cái thời gian mà leo cửa sổ lên nó thay đạn xong rồi thời gian cần john ngồi vô cửa sổ nữa chứ lại thằng em tôi cứu được con tin chạy ra đường này bắn bắn bắn cho chết gớt tin đó Ghê bay thằng mày mày bắn người kìa Tiếp <coughs> không? Giao tiếp không? Thôi giờ nó cầm súng vip hết rồi, giao gì nữa giao Chết ra Ôi thằng Đừng gấp cái nước uống cái chung ơi Gì? Có lộn tôi hấp cái nước cái chung ơi Ngập quá Hấp đi dài không cho Nói tôi đang hấp, tôi đang đứng hấp rồi ông ờ, ra ông bắn tôi rồi Bắn thế nào Ừ. để tao ừ mày là chị Ugh. Ờ. Ờ. con ra khỏi cửa hầm nó sao nào đục phát cái đâu không thằng này tôi đứng trên lưng sườn móc mà nó cầm AK nó bắn nó như tôi đứng ở đó bữa qua tôi chơi cũng có mấy thằng nào hết á có mấy thằng nó hát nhìn xuyên sờ móc á tôi đang trốn nó lưng sờ móc mà nó hết ấy là nó hết nhìn xuyên tường luôn á biết mình đang ở đâu luôn mày chơi Game gì vậy? vậy? Nhìn hết rồi. Chơi vậy chơi gì nữa? chơi game nào không có hát đâu Game gì? Chạy dạ, tấm B Vậy? Chạy tấm B Vậy? Chạy tóc búp bê đéo có hát đâu Chạy tóc búp bê hả? Ừ. ừ Công nhận game hay ha Trời ơi Má đóng từ toàn chơi game đó không Ủa lộn em tôi toàn chơi game đó <laughs> Ngồi coi đủ má Em nào em Gì nữa vậy Cái này hai thằng luôn à Chưa win mà rồi ép tầng quá siêu nhân bộc phá tốc độ như con sau rồi chơi quá mù quá mù quá mù quá mù đi đâu mà thế tôi bắn nó còn hai máu nó cầm kè cao khỏe hơn tôi tôi cầm cái sườn có nào đi bên trái đó ta trúng chân hay sao à trúng chân à pin mẹ nữa rồi à, tè mông thằng kia nó bắn ghê quá nó có hát không vậy thằng nào à cái thằng uh, có chữ r á thằng 15 kêu bên đâu á má nó chạy nó cầm súng sấy quy đội hình tôi Terrorists win. quá wow, gặp xung lục ừ chạy tí bên trái trái bên nào Điệt. bên trái là bên trái của ông là bên trái của tôi <coughs> bên trái cái ờ, cái chỗ đường hầm á cái chỗ vòng đường vòm đồ á bên trái của tôi á đi ra đây à cái hồng tôi chém chết ông hả à. chơi giao nha làm sao tôi chết rồi mà đeo con nào hết vậy bên đó clear rồi bên đó clear rồi chạy hẳn xuống móc qua bên phải bắn nghĩ sao cầm mớp đứng ờ, đứng canh này đứng canh chứ thì sao nhưng mà nó clear rồi clear là sao clear là hết rồi đó clear là không có Đó có thấy ai không? Hết rồi á à? Ai biết được đó Mẹ bánh trung nó không thấy rồi mà đéo chết luôn rồi chứ đi chừng đi chừng trái nha ok trái của ông đúng không ừ đây ra chưa nhanh đi đang tôi đang ngồi đây ông lắm á vô đây luôn chứ tự nhiên ra đánh chi bị cam vậy tôi vô trong đi tao bị bắn gì <laughs> đó đau à nó còn bảy máu lìa tâm nó phải như thế trên đây của ông rồi Ok. ngu ngu. Nó nó cái này mấy gì này đầu khó lắm lắm kìa Tôi làm gần hết cái tem mông luôn rồi đó Ghê vậy Thấy cái đường bên trái còn thằng nào không Rồi tôi còn nhìn lên trên kia tôi giết tên mấy em không có hai thằng AFK cái nhà kìa núp trong đó luôn trời đéo thấy luôn á biết là nó có bị hay không mà có mất mùi sốt thì chắc bị rồi chắc đang khỏe nên nó qua nhà nữa giống như con cháu tôi kìa nhà nhà mà nhà tôi nhà tôi về á ai cũng bị luôn nó ngủ chung phòng luôn em nó cũng bị luôn nó ngủ chung phòng luôn nó ôm luôn mà tết tết nó đều bị Let's go, let's chắc nó bị ừ. trước đó rồi không nó chưa bị luôn nó không có biểu hiện sốt ho khó thở hay là mệt hay là mất mùi luôn á ghê vậy nữa con linh nó chạy nó nhanh vậy chắc giờ cái cán của nó khỏe nhà luôn đi không chiến thuật mà la lùm la lách đùm la lách để ra la lách giờ rốt cuộc là bên ông chống khủng bố hay là khủng bố đó không biết bên tôi là hai phe lực mặt tức bên nào là bắn đó ở nhà cam <laughs> vậy mới ghê đó đó chất lượng bây giờ mới công nè kia nó đi trốn rồi kịp không vô cung tình cứu kịp không kịp mười mấy giây rồi à. mi luôn rồi đó gồm gồm gồm gồm Wallah gồm gồm chiến bại thành thắng để bằng thấy quýu điện AR của ông nó chuyển qua tôi Sao vậy? À, nó sợ bị cất hay sao? Mới giết được con hàng Đó này còn 28 áo. à. Chắc giờ bình ông bắn gạo nó hết chuyển qua đây đó cái hạt dĩ gồng à mà là bánh là xong vào nó như hắt vậy á nhưng mà cái cái súng của nó bự hả cái súng này chạy đâu có bị đi chậm đâu nên nó chạy nhanh được thì ý là nó nó nó nó nó, nó, nó tấn công vào luôn á là nó biết tôi đang thay đạn nó tấn công vào luôn á nghe nó nghe nhiều khi nó nghe sao sao nghe được xe lắc xe đớ nghe hoặc là nó sấy trước nó vô nó gặp thì đạn dính thì chết á I'm throwing smoke. khô Nguyễn quay Hãy chùm lửa chặn cửa luôn côn vậy ừ, tự ừ, nó đúng đường luôn đó mà đeo giật chùm lửa chặn đường rồi Hoàng ơi Tao mà đéo súng nhắm mình không bắn chỗ nó hách rồi Thì nãy giờ từ đầu dẫn giờ tôi cứ nói nó không hách đâu Tôi, tôi kêu tên công kích nãy giờ hai lần mà chưa nào đồng ý nó là hát là tôi là hay đúng không bây giờ kìa 11 kêu kêu gà bay mày Có hack trong này mà chơi gì Hả? Đổi uh, chuyển qua cây uh, chỗ khác ấy, thốt không ấy Ok Kìa ông, bên, bên ông Thắng mà luôn Rồi, Bên ông mà... Thắng này Tôi mà... biết rồi nhưng mà trận này bên ông Thắng Nhưng mà có thằng đó mà mấy giờ người ta kêu tôi nạp nạp tiền giùm uh, người ta cho tôi nó nạp tôi nạp vô tôi luôn cái gì người ta kêu nạp tiền tôi dịp đặt người ta giờ tôi có nên đặt à, nạp tiền vô ạc tôi nạp tiền giùm ạc người ta hả ừ nạp tiền vô ạc game người ta tôi có nên đặt nạp vô ạc luôn uh, giờ ông nộp cho hạt ông rồi uh, giải thích với bên kia sao chứ tập tiền nó nó không có tôi nói là thẻ hết hạn sử dụng mình đâu cần tôi đâu cần game mobile mà canh nó được kìa bắn nghe động được mày giờ chơi game mong đạp vô game nào nhiều nhất chung là số game nào cũng nhiều hết không nhớ nữa hồi hồi trước cái kìa hồi trước cái đi làm sài gòn kìa có tiền mà phá làm dễ kiếm tiền mà dễ phá nó mà <coughs> tính ra số tiền tôi chơi game tôi nộp vào á nó mà không nộp á ờ, ở ba tiết kiệm á chả đóng tiền quá ít đâu bởi vậy hay gọi kìa con em nó gọi Để. Nói để cho anh gửi cho em Dạ Mà để, mà để gì đó trên bánh em xe Hostage has been rescued. Counter-terrorists win. thổ phòng khác ấy mở đi rồi đó thoát ra hả ừ nãy giờ tưởng nó trong đó chờ bắn xếp hạng đi Tôi mệt quá giỡn ơi chứ có ông tôi đâu có hạng chi không ông có bắn ờ, bắn được vô chưa ừ, đang vô nó hãy tôi qua bên uh, ờ, chống bố bắn rồi chống khủng bố nó chống khủng bố đâu tôi đang bên chống khủng bố nè à, ừ thì nhiều người ờ, bên đó ít người hơn nó đẩy qua Ủa súng máy à súng lụm hả chân Súng lụm Cho tôi đi Đặt một ông đâu anh Tôi bắn súng lụm nè Thôi thì dẫn đi bắn đi Lụm đi Thì nè tôi muốn súng lụm đó tôi lụm nè mày cầm xuống lục đi chứ cầm xuống lục kia cho nó bắn hay gì rồi bộ nhảy ra luôn hả liều anh nhiều. ôi ôi liều anh nhiều. có số không có số không có số không ôi mẹ đồng dở lần chết hai thằng luôn hai thằng đứng cạnh nhau đấy nó còn mấy máu một nòng nha chung nếu con nào vô đây có tôi thấy mình cướp luôn kìa nó có đi đường này đó nó kìa nè muốn thử luôn chạy cho tôi chết kìa lê nè à có bông bông quán không hả lét mà phải là nhiều đạn để làm gì để quét cũng thấy gì ok thôi <coughs> chỗ đàng hoàng lại này bắn dẫn hả? Ừ. Bát pin. Kìa kìa. Nó đứng đây cầm cùng ngắm á. Ghê quá, tôi không được ra đường đó đấy. Đây đây đây đây. Đủ má. Đi vô. Vào hoàng luôn quả luôn hàng rồi đó nhưng mà tôi còn ba máu à miếu quá không còn rồi đâu đâu đi lên đường cầu thang bên này tôi chạy ra chứ má trong phòng đông vậy hai thằng nghe giả luôn chết chết chết chung má chạy theo thằng kia chứ chạy trong vòng vòng vòng đâu để nổi lén. à. <laughs> trời ơi tay mình trời ơi không nghe tiếng chân phòng này có nè phòng đối diện á thiên vui thiệt chứ câu ờ, câu ờ, sự chú ý cho tụi nó bắn bên mình chơi mình lại mình mình đánh lén đúng không ừ chạy cái mình mình mình quần nè súng này súng này lấy không có rồi tôi qua ca nè để tôi nhảy ra tôi chết chứ tôi chết cho tôi cầm kim tôi chết cho hồn từ từ từ tôi nhìn đây tôi nhìn đây có thằng bên góc này nè cái thằng ở góc ông hay ngồi đó đúng rồi nó đang ngồi đã đó ném bơm để mà để hết smoke đi tôi mới ném mà được đỡ đỡ tôi chạy ra tôi ủi nó cho thôi bên kia bắn nữa để tôi hết smoke tôi ném mới được không có mất máu đâu không có máu đâu không có máu đâu tôi không bắn máu à chết thằng rồi chết thằng rồi đây bơm của tôi bơm của tôi bơm của tôi không mất máu vậy tôi chạy ra tôi ủi nó luôn chứ quên à, chạy ra cho đấy vô vô vô luôn cẩn thận ờ. vô luôn vô luôn đập nó tôi bắn nó còn một máu không thôi giờ nhiều tiền mà mua súng thôi tôi gần 10 nghìn tám ngàn mấy Ông có định chơi lại người ta không chung Tùy khi nào thích ta chơi lại thôi Chứ giờ không có server nào để chơi á khi nào mình server rồi ngon ngon ổn định rồi nhiều, nhiều vui vui vô chơi con thằng rồi ông rồi đi nhanh vậy tí cầm dao chạy hẳn lên à tôi không có khiên không có khiên đi chậm hơn xíu nữa có khiên nó nặng hơn xíu với lại tôi biết ờ, cách uh, đi, đi lên đây nhanh tôi nhảy cầu thang lên là do tôi biết được gồ không biết không biết cái quần què biết mà chết mẹ rồi trời ơi còn đây nào? ông thấy tôi không thấy tôi đứng đứng không ơi đừng đẩy không chạy ra không ừ, đánh trong nhà tùm lum hết à không chết rồi à chung nó lại đây nè chung tôi chọn với một lửa cái nó ngồi chết chết chung này ông ông lấy khiên không tôi đưa ông cái khiên nè ông rồi không không cần tôi không có cặp kiên cặp kiên chạy chậm lắm đẹp tôi đang nhảy tôi nhảy là chạy chung nhanh là bắn thì bị bị bị khựng lại vô luôn rồi giỡn mà nhà con thằng ở chung Đủ cầm dao mình full solo đó Tôi cầm dao mà Ê chém chém chết nó rồi <laughs> Tem ông thằng trong nhà tem ông nó bắn chết tôi rồi Dạ nó kêu chết rồi á À chết rồi tụi con hạ ngạp kìa còn mặt lồn này nó không biết đường hay sao nó chạy vòng vòng <laughs> à. Hồi trước con tin đéo biết đường giờ trẻ con tin hài quái mình lúc trước cũng vậy mà à, giờ chạy vòng vòng vô kiếm kia giết à. anh đéo biết đường uh, bảo con tin Go to helicopter kiểu kiểu kiểu đứa nào thử được không big bigger big uh, ờ, ờ, hack hack kìa sao nóng cứu đứa nữa ta nó vòng vòng hoài <laughs> đéo biết uh, chỗ đi về mà đi đúng hướng rồi đó nhưng mày hết giờ mẹ rồi cộng thêm thằng tem ông đứng đó nếu giết được kia ngon không mà này chết rồi à. còn cái một máu à đủ nó chết á thằng cái thằng này trốn à mày ngon ừ. quý này mấy siêu thị này đúng đông chơi mà chơi mà chơi chửi hên đấy mà tôi đá còn được gừng đấy gừng qua đó là hiểu chắc nó cay quá đồ cay mà uống nước lạnh á mi phê uống, uống, uống, nước, uống nước đá uống nước đá à. Ờ. uống nước uống nước cô gà nó cay lắm thôi đá nó lạnh bắn súng mày bảy máu thằng này ăn viên súng đó chắc chết luôn nào canh siêu thị á ta lỏng cái nhà nhà ngồi nhà đi vô đây này lấy vô siêu thị nè à quên mua bơ mà Nice. luôn gì chưa gì em tôi chết một rồi chết ba luôn rồi kìa vòng nguyên cái vòng tôi kiếm nó luôn kìa siêu thị chơi nè Má đường vô siêu thị đông quá chơi nó anh em Trời Xúc lục chết người đâu cũng bị cam chứ ăn trộm mà trộm mà phải vô cướp của người ta ngồi cam luôn cho nên nghe vì tâm nga chỉ là con số không đang ngồi hút thuốc bom quanh bom khói vậy mà dám chạy vô à đâu tôi vô đường kia Cái có thằng tay bông ngồi đó nó cam nữa ừ cái thằng bên đó nữa tưởng có mình ông chạy hẳn bắn ngồi siêu thị hoài chung má cái gì nữa vậy hôm nay chơi game hả gì vô đây vô đây má chơi game mà cứ ờ, ờ. ờ gì má ông chơi ông đang chơi game hay gì vậy má chơi game mà cứ ờ yếu ờ, gì nó bị uh, gì vậy bị uh, trào trào ngược dạ dày dạ dày ông á tôi nói ông á thì nói tôi đó bị trào ngược dạ dày á nó nó nó lâu lâu nó ấy lên nó má mà không cứu ít hồi nào Thôi đừng hút thuốc nữa cho con hút phép đi Gì? Hút phép đi Phép gì? Ông đang hút thuốc đúng không? Ừ Bỏ thuốc đi hút phép chúng tôi nè quét gì? Hút cái thuốc khói à? Thuốc lá điện tử hả? Sure. Hút lên rồi Đéo qua tiền hút Tôi cần mua loại trăm tinh dầu đâu Hai ba trăm cây Hút được rút bách ra hút nhiều chứ được tháng cái đó độc hơn ờ, thường mình thấy nó bình thường rồi tôi hút quay tôi có hút mà bác sao không thấy tôi ông thấy tôi một tuổi mà ông về cũng cũng tôi làm cái luôn vậy á ông thấy tôi một một tuổi là chú lên luôn Ở vậy đâu có tin 11 tuổi đâu mà 11 11 Một cái quần què Má ơi gì, gì vậy trời năm mươi ba máu má còn hơn tháng nữa tới Tết nữa ta nhanh vậy luôn Mới nhắm mắt cái tới rồi Tết ở nhà ngủ chứ làm gì Mua đồ ăn bỏ ở nhà ăn xong ngủ rồi Bây giờ đi đâu ba mà gan hết dịch để mau hết dịch làm chuyến đi Đà Lạt chơi đầu quá bây giờ lại chơi buồn về đó tôi hết đi đà lạt tôi chở đâu một khách sạn đâu cấm chạy á muốn chạy cấm ờ tung ơi hai tung ơi đánh mạnh dữ vậy đánh đúng rồi chơi chơi mà đại kìa Còn ờ, Cháy quá Bay quá Trung ơi đánh đột kích hơn mà giờ Hả? đột kích ít người chơi quá đột kích không có người chơi nó khó Bây tải đánh... nó tải rùm đè rồi á nếu mà giờ tải đồ ngon đa số trên gu ta chơi nhiều hơn bây giờ trên gu lên tải cái tự động cài đồ này kia luôn má chết cái lửa trên trời luôn Tù xích ơi Tù xích à đang đứng cô làm gì chung mà đục kích chơi vui không à đúng không chung ừ. mà tôi không thích bắn đục kích tải về rừng trà. nhanh mà tải mấy cái file nó bỏ vô một thư mục đó rồi cài đặt vậy thôi nhanh mà với lại tôi không, không thích chơi đột kích kia con ra nó bắt nó chết chưa sao mà bắn đục cách xe đó cái này ớn rồi ông ra bắn đục cách hả? chưa tải tải nhanh mà này tôi là pin bắn quá tôi đặt nghĩa tôi chơi ở game kia game kia hay dạ. ờ, không tùy rồi nói vô ông thích đánh cái quân nó vô ông thấy chơi hay thì nó cuốn thì ông mới hay rồi làm tam no stick chơi nhưng mà chơi giờ tự nhiên chơi giờ tụi quen ờ, chơi có người nói chuyện không ơi hả chơi của mình chán chị giờ chơi gì không nó thích chơi độc kết nhưng mà chơi độc kết thì chơi mình mà chơi mình là không thích nghĩa đâu ta cái con nghĩa kìa nó mới giải thích về cái game đó ông nó mới hiểu tôi nói rồi nó lằng quằng gì tí nó qua coi thử ra không nói hay vô không chơi I need a bit of backup. Let's go kick some butt. Con nó sẽ không hay mà chơi Nhưng mà mới vô chơi là không biết Facebook gì nghĩ dù lắm nhắn tình kiểu kiểu mình con nít kia kia có đồng minh rồi ca ca ca ca ca <laughs> chắc đêm nay không chơi được rồi chấm chấm chấm chấm à. chắc đêm nay sao chắc đêm nay không chơi được rồi chấm chấm chấm chấm hẹn hôm kia khác chấm chấm chấm chấm <laughs> còn uh, hôm nay tôi chơi được nè tầm 3 giờ tôi ra net cười ông tầm 3 giờ tôi ra net ca ca rồi còn hai giờ tôi chơi nha he he quá ông tải game đó đi chung vậy tầm ông tải game em tầm 3 giờ nghĩa là bé có chuyện chưa ghi tên ông tôi dục tên lên discord cho con que ble đâu để tôi dục tên lên có vô ờ, sạc nè hả có không không có vô sạc là tôi bấm lộn không tìm thấy kết quả. đấy Hả? À. sao nó không tìm thấy kết quả? do tên này là tên ghi tắt đó chứ ông bấm cái con quờ nè ấy ông bấm cái chữ đó đi rồi xong nó có chữ bà đây cho lên bà bà la đe hả ừ thấy không miễn phí đúng không ừ đấy về nhiều dạ mới vô chọn hệ nữa hôm qua tôi chọn sát thủ má vô chặt tướng đã lắm chặt chiêu rồi nghĩa nó chọn cái thương nên nó sau lưng cover xíu nay tải nên ra lướt Facebook đi vô game không được đâu được mà cho phép ờ, đang chơi trong khi tải được luôn mà cài đặt á vô cài đặt á yeah. Dạ. mà chắc nó tải nó sẽ tải lâu hơn cái gì kể chứ lớn gì anh chè bất gì dạ. Not that zone. Cũng như vậy à? Hả? Nó cũng như vậy thôi. Cũng Vì, như vậy là ờ, do tôi giới hạn ờ, mức băng thông tải mà là sao là giới hạn tải dụ 8 8 ngàn mb 8 gb mb trên giây vậy thôi tám tám ngàn ms trên dây thôi giới hạn là tại tại vì tải nó chạy nhanh á nó sẽ gây uh, yếu mạng á nên giới hạn giật thì đang tải nên nó giật á đó là lý do tôi kêu mình ra lúc Facebook không cũng bình thường à hơi giật xíu má chịu được em làm một món để giới hạn tốc độ tải nữa ờ. ok tôi bấm lộn ra luôn rồi à. tới lúc đó là vừa chắc tầm giờ là hai giờ rưỡi ba giờ mới ra đợi tại tốc độ năm năm ngàn mãi cho xe nữa Đúng rồi Tí đâu rồi Đâu rồi Không chơi à thì ông bán này tôi uh, tí nữa tôi test cái game này